Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vũ Đức Đam đã đến hồi thành củi hay vẫn còn uy quyền để ém được vết chạm. Vụ Bộ Công Thương bắt ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam do liên quan đến vụ Việt Á vào hôm 30 tháng 11 vừa qua có một chi tiết làm nhiều bạn đọc tờ Thể báo chấm thắc mắc và chúng tôi cũng đã muốn có bài phân tích để bạn đọc có cái nhìn rộng hơn về vấn đề nghiêm trọng này. Đó là người ta thắc mắc tại sao tất cả các báo nhà nước đều không nêu tên ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm, mà lại giấu tên ông này đi. Có người cho là báo chí sợ ông Vũ Đức Đàm, có ý thì lại nói rằng ở trên chỉ đạo giấu tên ông Vũ Đức Đàm và thậm chí có người cho biết ông Vũ Đức Đàm là bất khả xâm phạm. Nói chung có rất nhiều ý kiến băn khoăn. Đây là hình ảnh ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm. Thực ra ai cũng biết là một khi trợ lý cấu kết với Việt Á thì đó chính là chỉ đạo của ông Phó Thủ tướng. Khi ông Nguyễn Văn Thịnh bị bắt thì xem như ông Vũ Đức Đam đã có tội. Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra có buộc tội được ông Vũ Đức Đam hay không mà thôi. Như vậy thì liệu ông Vũ Đức Đam có phải là nhân vật còn đang có uy quyền mạnh, đến mức hiện tại ông vẫn đang là người bất khả xâm phạm hay không? Thực ra tội của ông Vũ Đức Đam đã được xác định từ ngày 15 tháng 7 khi đó, kỳ họp của Bộ Chính trị đã xác định ông Vũ Đức Đàm có tội. Đến hội nghị Trung ương 6, nhiều người chờ đợi Trung ương kỷ luật ông Phó Thủ tướng này nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Một khi đã bị Bộ Chính trị kết luận thì không thể nói ông Vũ Đức Đam đủ uy tín để làm cho mình thoát tội được. Chức Phó Thủ tướng của Vũ Đức Đam không có quyền lực quá lớn. Như bình luận ở những bài báo trước, Thời báo chấm cũng đã đánh giá ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn đang ở thế thượng phong Thỉnh thoảng thì ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lại giáng một cú đấm xuống thị trường tài chính, thì ông Phạm Minh Chính lại vất vả tập hợp quân tướng để chống đỡ. Đến ông Thủ tướng còn không thể có quyền uy trước ông Tổng bí thư thì nói gì đến ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm. Đây là hình ảnh báo chí trong nước không dám nhắc tên ông Vũ Đức Đàm. Thực ra lâu nay ông Vũ Đức đàm là con người trung dung, không ngả với ông Tổng Bí Thư mà cũng chẳng ngả về phe ông Phạm Minh Chính. Chính vì thái độ chính trị tránh đối đầu này mà có thể đã làm cho ông Tổng Bí Thư chưa ra tay ngay. Mặc dù vậy, sắp tới ông Tổng có ra tay với ông Phó Thủ tướng này hay không thì chưa thể biết được. Còn về phần báo chí của những tên tuổi cấp bậc của Phó Thủ tướng thì các tờ báo rất cẩn thận. Họ cần nhận lệnh từ Ban tuyên giáo Trung ương thì mới có thể dám nói ra hoặc họ sẽ hóng các tờ báo đầu đàn của Đảng như tờ báo Nhân dân, Đài truyền hình Việt Nam VTV, Đài tiếng nói Việt Nam VOV hay Thông tấn xã Việt Nam. Nếu những đài này sướng danh ông Vũ Đức Đam thì những tờ báo khác mới dám phụ họa để đăng theo. Thực tế, năm đơn vị đầu đàn trên chưa có tiếng nói thì các tờ báo khác chỉ dám nói tên trợ lý phó thủ tướng mà không được phạm húy. Thật ra, Trường hợp của ông Vũ Đức Đam là chưa có tín hiệu từ bên trên bật đèn xanh cho được phép nói. Đó là cái khổ của báo chí cách mạng, dù nói sự thật nhưng bên trên không cho nói mà dám nói là bị trừng phạt. Có khi cả tờ báo bị trừng phạt chứ không phải mỗi một cá nhân đó. Đây là hình ảnh liệu ông Nguyễn Phú Trọng sẽ cho xử lý Vũ Đức Đam như thế nào đây? Nhiều người dân cũng đang chờ đợi câu hỏi này. Công cuộc đốt lò của Nguyễn Phú Trọng vẫn đang tiếp diễn không ngừng. Hồ sơ điều tra đã được lưu trong ngăn kéo, vấn đề là khi nào ông Tổng Bí Thư ra lệnh thì bên dưới mới dám làm. Trường hợp ông Vũ Đức Đam đang được ông Tổng cất ngăn kéo, chưa biết khi nào ông kéo ngăn kéo ra và đưa đi xử lý. Vấn đề đấy còn phụ thuộc vào thái độ của ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nữa. Hiện nay ông Lê Văn Thành đang vắn mặt có nguy cơ ông không trở lại chiếc ghế Phó Thủ tướng.